Chào các bạn, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc đều giải quyết một cái bài toán xác suất nằm trong một chương số 4 Cho bảng phân phối xác suất của biến cộng nhiên hai chiều xy như sau à, Y nhận giá trị 1, 2, 3 với xác suất à, à, tương ứng à, à, và như thế này đúng không? X tức là xy là à, hai cái đại lượng không? ngẫu nhiên tức là một cái đại lượng ngẫu nhiên này nó có hai chiều đó xy là hai chiều của một đại lượng ngẫu nhiên như vậy thì x à, nhận giá trị là 01 còn y thì nhận giá trị là à, 123 và bảng phân phối xác suất người ta cho trong cái bảng này bây giờ chúng ta sẽ tìm bảng phân phối xác suất của ít thôi các bạn tìm bảng phân phối xác suất của ít biết rằng kỳ vọng của ít là 0,5 bây giờ các bạn sẽ có 30 giây để đọc và suy nghĩ bài tập này rồi chúng ta sẽ bắt đầu giải các bạn như vậy thì à, tìm bảng phân phối xác suất của x thì chúng ta sẽ lập ra x nhận giá trị gì và xác suất tương ứng của nó sẽ là bao nhiêu thì ở đây chúng ta thấy rằng x nhận giá trị bao nhiêu x nhận giá trị không à, nhận giá trị một x nhận giá trị là không nhận giá trị là là một như vậy thì khi x nhận giá trị là không thì xác suất tương ứng là ba con số này các bạn cộng lại ba con số này các bạn cộng lại là 0,45 cộng a đúng không 0,45 không cộng a 0,45 a các bạn ghi đây 0,45 cộng a còn à, khi mà ít khi ít các bạn khi ít bằng một thì à, xác suất tương sẽ là ba số này cộng lại đúng không là 0,25 cộng b đúng không 0,25 cộng b đúng không các bạn ghi đây 0,25 cộng b đúng không rồi à, lưu ý rằng là bạn cộng hai con số này lại là phải bằng một đúng không ta cộng lại là phải bằng một đó cộng lại ha cộng lại là phải bằng một được chưa các bạn như vậy thì à, khi x nhận giá trị là không một xác suất tương ứng sẽ là bên đây về cái b này người ta gọi là b b bx mặc dù ở đây người ta không hỏi nhưng mình trình bày cho các bạn luôn phần bi để sau này các bạn là những bài tập khác thì các bạn rút kinh nghiệm đó là khi y nhận giá trị là không thì xác suất tương ứng sẽ là 0,2 cộng b 0,2 cộng b khi y nhận giá trị là 2 thì xác suất tương ứng sẽ là hai số này cộng lại là 0,4 được chưa các bạn và khi y nhận giá trị là 3 thì cái à, xác suất tương ứng sẽ là 0,1 cộng a 1 cộng a và như vậy thì ờ, dễ hiển nhiên là ba số này cộng lại cũng phải bằng cũng phải bằng một đúng không tức là ba hai số này cộng lại một ba số này cộng lại cũng bằng một luôn rồi như vậy thì cái đây là giá trị của y nhận một hai ba và xác suất tương ứng ở cái dòng này do đó cái b này người ta gọi là BI đúng không? Đương nhiên trong bài này người ta không hỏi, người ta chỉ hỏi các bạn là BX mà thôi. Vậy thì chúng ta vừa lập xong cái bảng phân phối xác suất của X. Tuy nhiên, bảng phân phối xác suất của X mà nó còn lại cái chữ AB, nó còn chữ AB vậy thì buộc lòng các bạn phải giải quyết tìm hiểu xem coi cái chữ A và cái chữ B này nó bằng bao nhiêu. Có nghĩa là tại vì à, lập ở đây là ok rồi, tuy nhiên là tại vì nó còn ẩn số cho nên chúng ta phải tìm cách giải quyết. Vậy thì chúng ta lấy con số này cộng số này phải bằng một đúng không? Như vậy thì chúng ta có thể ghi dưới đây cho dễ hiểu ha là 0,45 cộng A cộng 0,25 cộng B thì bằng 1 Như vậy các bạn có thể suy ra A cộng B bằng mấy là chúng ta lấy máy tính chúng ta bấm là để cho khỏi bị nhầm lẫn có lẽ là 0,3 thì phải nhưng mà chúng ta cứ cẩn thận chúng ta bấm đi các bạn rồi 0,3 như vậy là ta ra đáp số là 0,3 đây là cái phương trình số 1 thôi và chúng ta vẫn chưa tìm được A và B bởi vì sao bởi vì chúng ta có sao chúng ta có hai ẩn chúng ta có hai ẩn mà một phương trình thì đương nhiên chúng ta chưa có tìm à, chưa có thể giải được vậy thì chúng ta phải đọc tiếp để xem coi đề bài còn gì nữa không ở đây đề bài còn nữa đó là gì đó là biết kỳ vọng của x thì bằng 0,5 vậy kỳ vọng tính sao kỳ vọng là bạn lấy giá trị của x nhân với xác suất cộng cho giá trị của x nhân với xác suất đó là kỳ vọng vậy chúng ta lập tiếp một cái phương trình nữa đó là cái phương trình kỳ vọng ta viết chỗ này các bạn như vậy thì phương trình kỳ vọng đúng không kỳ vọng ít là sao bạn lấy cái này bạn nhân với cái cục này như vậy bạn lấy không nhân với lại 0,45 đúng không 45 cộng cộng a đúng không 45 cộng a rồi cộng cho tiếp theo là một nhân cho bao nhiêu vậy là 0,25 cộng b đúng không 0,25 à, cộng b và đề bài người ta cho cái kỳ vọng này là 0,5 0,5 đúng không cho nên các bạn sẽ giải ra được cái này bằng không thì khỏi nói rồi đúng không bạn sẽ giải ra được b bằng 0,25 đúng không B025 rồi sau đó bạn mới thế B này vào cái phương trình số 1 nó làm thế vào phương trình số 1 bạn sẽ tìm được A bằng bao nhiêu như vậy A sẽ bằng là 0,05 à, 05, đúng không? A bằng 0,05 rồi là như vậy chúng ta sẽ tìm được A và B thì các bạn có thể là viết cái kết quả cuối cùng vào cái chỗ này rồi bạn sẽ viết kết quả cuối cùng của chỗ này như vậy thì à, xác suất ở đây là không phải bạn lấy A bạn thế vô luôn là 0,5 còn bên đây cũng vậy là 0,05 thì đây chính là các bạn phân phối xác suất của ít đó, tức ít nhận giá trị 01 tương ứng với xác suất là 0,5 0,5 cảm ơn các bạn đã theo dõi bài tập này chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong bài tập tiếp theo